Cách đây hơn 2.500 năm trước Trong khi cả vũ trụ đang chìm trong màn đêm u tối của vô minh và ái dục Một bậc vĩ nhân đã ra đời Đó là Thái tử Tức Đạt Đa Từ khi còn nhỏ cho đến tuổi trưởng thành Thái tử luôn thấy danh vọng niềm vui khoái lạc trong hoàng cung và ngoài thế gian đều là phù du trống rộng. thái tử luôn trăn trở làm sao cho con người không phải già không phải bệnh không phải chết với ý chí kiên định thái tử đã rời bỏ vương vị thoát ly gia đình vợ con quyết tìm ra con đường thoát khổ để giải trình giá trị và ý nghĩa vĩnh cửu cho nhân sinh. Suốt 5 năm tầm sư học đạo, 6 năm khổ hạnh trường già, với trí tuệ dũng mãnh, sự nỗ lực siêu phàm dưới cội Bồ đề, Ngài đã phát lời đại nguyện dù máu huyết khô cạn dù chỉ còn gân xương và da ta quyết không rời niệm cỏ này nếu ta chưa đắc thành quả phật 49 ngày đêm thiền định với cội bồ đề ngài đơn độc chiến đấu với ngoại ma và nội ma đến đêm thứ 49 cội bồ đề an tịnh chiếc bồ đoàn vẫn điềm nhiên bất động chỉ trọn đêm nay một vần nhật nguyệt sẽ xuất hiện trên thế gian soi rọi cho chúng sanh đang chìm đắm trong đêm đen mộng trường mở toang cánh cửa của lộ trình giải thoát bất tử the thời canh một Thái tử Tức Đạt Đa Đại chứng Túc Mạng Minh Nhớ được vô số kiếp của mình Và của tất cả chủng loại chúng sanh Thấy biết rõ về chủng loại Dung sắc Danh sinh Địa vị Gia thế sự nghiệp Cha mẹ Sướng khổ của mình và tất cả chúng sanh trong các kiếp sinh tử hai Thái tử tức Đạt Đa Đã chứng thiên nhãn minh Thấy trong pháp giới này Có vô số thế giới Thấy biết rõ bản chất của pháp giới Nguyên nhân hình thành và hoại diệt của tất cả các thế giới Thấy biết rõ nhân quả sinh tử Của tất cả chúng sanh trong ba cõi Dục giới, sắc giới, vô sắc giới và sáu đường trời atula người súc sinh ngã quỷ địa ngục chỉ về tâm Thích Ca đã tu hành thành đạo chỉ cho chúng sanh tự mình nhận biết đây là sự khổ đây là nguyên nhân dẫn đến sự khổ đó chính là tâm tham ái đây là niết bàn chỗ an vui hạnh phúc không có sự khổ và đây là con đường là phương pháp thực hành để đi đến niết bàn đó là bản chính đạo diệt tận tham ái khổ đau sao mai vừa lên dưới cội bồ đề thái tử tân Phật Thích Ca yêu là Phật Thích Ca Bốn chín ngày đêm Tu hành thiền định Chiến thắng ma vương Đạt thành giác ngộ Chỉ cho chúng sinh Con đường thoát khổ Đời con Bao năm trường ngũ Yeah. chỉ dạy cho chúng sanh về các sự khổ Đó là tám khổ Khổ thứ nhất là tham cầu Mong muốn không được thì đau khổ Điều khổ thứ hai là yêu thương nhau mà phải chia lìa nhau là khổ Điều khổ thứ ba oán đối mà phải hội tụ ở một chỗ là khổ Điều khổ thứ tư là ngũ ấm sắc thọ tưởng thành thức của chính mỗi chúng sanh luôn luôn thay đổi làm cho chúng sanh đau khổ khổ thứ năm là sinh ra là khổ khổ thứ sáu là già đi là khổ khổ thứ bảy là bị bệnh là khổ khổ thứ tám là bị chết là khổ đức phật đại chỉ cho chúng sanh con đường diệt được các khổ này, đó là bát chính đạo. Thực hành các điều giới đức sẽ được giải thoát tất cả các khổ. trời soi chiều thế gian huy hoàng thay pháp phật nhiệm màu cùng nhau hát vang cùng nhau tán dương pháp phân niềm màu hồng thái dương chưa soi hàng chúng sinh thoát khỏi mê lầm hạnh phúc thay thế gian này nhờ sáng soi bởi pháp phân niềm màu hạnh phúc thay thế gian này lòng chúng con sáng lên người pháp phân soi chiếu thế gian huy hoàng thay pháp phật nhiệm màu cùng nhau hát vang cùng nhau tán dương pháp phật nhiệm màu hồng thái dương chiếu soi làm chúng sinh thoát khỏi mê lầm hạnh phúc thay thế gian này nhiều sáng soi bởi pháp phật nhiệm one.